bạn à, đã quay trở lại với à, channel của mình thì hôm nay à, mình xin chia sẻ với các bạn về cái nghề nghiệp à, phụ hồ phù hồ thì ở trên mạng thì mình thấy các cô gái cũng chê cái nghề phù hồ thì cũng đúng thôi các bạn thì có những trong cái xã hội mình sẽ có những cái ngành nghề mà nó sẽ không thể nào làm giàu được các bạn không thể nào làm giàu được à, cho nên là nhưng mà nếu chúng ta không có à, tiền không có vốn à, không có khả năng gì hết và không có người giúp đỡ gì hết thì buộc lòng chúng ta phải chọn những cái nghề à, thấp một chút thu nhập thấp à, có nghĩa là nó không có thể nào mà làm giàu được các bạn chỉ có thể nuôi sống bản thân của mình thôi thì nó cũng phù hợp với cái à, cái khả năng à, cái à, cái câu chuyện của mình thì cái à, mình thấy cái anh à, chàng là lộc phù hồ đó các bạn thì rất là nổi tiếng thì thì à, ảnh à, binh vực cái nghề phù hồ à, và ảnh à, luôn luôn kêu gọi người ta làm cái nghề của ảnh thì nó như thế này các bạn à, cái anh lộc phù hồ này á ảnh đã không còn làm cái nghề phù hồ nữa các bạn ảnh không còn làm cái nghề phù hồ nữa mà cái thu nhập của ảnh hiện tại bây giờ là kiếm tiền bằng youtube à, tiktok đó nghe các bạn các bạn phải nhớ rõ cái điều này mặc dù cái tên anh là lộc phù hồ thôi nhưng mà anh đã từ bỏ rồi nếu mà anh vẫn còn là phù hồ anh không làm youtube hay tiktok thì anh sẽ không có được ngày hôm nay các bạn hãy nhớ cho nên cái nghề phù hồ nó không đem lại được cho ảnh à, những cái điều mà anh mong muốn mà cái nghề youtube nghề quay video quay tiktok này mới là cái, cái thu đem lại cái thu nhập tốt cho ảnh và anh đã lựa chọn nó bạn phải nhớ rõ điều này chứ đôi khi các bạn xem ờ, đối với nhiều người người ta xem thì cho người ta chỉ xem coi như là giải trí là hài nhưng có những người người ta nghĩ là anh này anh làm phụ hồ và anh có một cái thu nhập rất là cao như vậy thì không đúng nha các bạn đó, thì ờ, một ngày có thể các bạn kiếm mấy trăm đó, nhưng mà do là tại sao người ta kinh thường cái nghề phụ hồ à, là bởi vì sao và những cái người phụ hồ đó họ kiếm tiền nhưng mà họ không biết tiết kiệm không biết tích góp suốt ngày ăn nhậu à, rồi có những người thì coi như là à, gọi là dơ à, có nghĩa là sao à, người ta giống như là người ta cảm thấy cái cái nghề của người ta không có đẹp cho nên người ta buông xuôi các bạn à, buông xuôi người ta không có muốn phát triển thêm phát triển thêm các bạn thì à, mình phải biết tích góp phải biết để thay đổi giống như nãy mình nói ví dụ như các bạn không có khả năng không có vốn mà cũng không có uh, thế lực đằng sau giúp cho các bạn thì buộc các bạn phải chọn những cái nghề mà thấp ở trong cái xã hội này à, thì à, mà để thay đổi được cái nghề thấp trong xã hội này đó thì các bạn phải ba cái yếu tố kia bạn phải có thì cái yếu tố mà các bạn có thể làm được đó chính là các bạn tích góp để có được cái nguồn vốn để các bạn có thể làm được cái chuyện khác nó lớn hơn và cái cái cái, cái thứ hai nữa là à, cái cái năng lực của mình ví dụ như mình phải cải thiện ví dụ như các bạn đang làm phụ hồ thì các bạn phải cải thiện lên làm thợ chính đó. để năng lực của bạn tăng lên thì thu nhập nó bạn nó tăng và khi thợ chính thì các bạn phải học các bạn phải nâng năng lực mình lên làm thầu phụ thầu chính sau này và thậm chí là những cái nhà thầu lớn sau này thì các bạn mới được tăng à, cái thu nhập lên và các bạn có thể giàu lên còn những còn khi mà các bạn không chịu cải thiện cái điều đó mà các bạn buông xuôi thì bảo đảm với các bạn rằng để mà thành giàu có như người ta và được người ta kính trọng thì rất là khó thậm chí là không thể nha các bạn không thể luôn à, thì à, ngay cả bản thân những cái anh mà làm à, phụ hồ hay những cái anh mà làm cái nghề thấp trong xã hội bản thân của những người đó họ cũng không muốn làm cái nghề đó nếu có một cái cơ hội hoặc một ngày nào đó họ cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ ngay à, sẵn sàng từ bỏ ngay cho nên là à, đó anh lập phù hồ chẳng hạn ảnh làm phù hồ và bây giờ anh đã tìm ra cái cơ hội mới một cái ngành nghề mới có thu nhập tốt hơn mà anh cũng đã bỏ từ bỏ ngay chứ anh đâu có làm nữa các bạn nếu mà làm nữa thì thì, thì không bao giờ cách nào được các bạn đó, thì à, mình phải công nhận một cái sự thật này cái sự thật này các bạn phải công nhận tại vì sao mình làm cái video này tại vì cái mức độ ảnh hưởng của cái anh này rất là lớn và ảnh mà cái kêu gọi người ta đi làm cái nghề phù hộ thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ cái cái cái cái định hướng nghề nghiệp của một thế hệ hệ, hệ tương lai bởi vì khi mà các bạn à, cứ nghĩ là à, lương cao hay là gì đó các bạn à, ví dụ như lương của phù hộ 10 triệu một tháng lương văn phòng 7 8 triệu rồi các bạn nhào đi các bạn là phù hộ thì xã hội này sẽ tiêu các bạn các bạn phải à, nếu mà các bạn trong một cái trường hợp như vậy mình nói mà bạn không có gì trong tay không có thể lực không có tiền không có khả năng gì hết thì các bạn là ok điều đó là đúng nhưng nếu các bạn có những cái cơ hội khác à, thì các bạn nên chọn cái cơ hội khác có thể khởi đầu của các bạn nó thấp nhưng sau này các bạn sẽ được vươn lên và khi các bạn vươn lên thì các bạn sẽ giúp cho cái đất nước phát triển lên thì khi cái đất nước phát triển lên thì cái lương phụ hồ nó cũng sẽ tăng các bạn có nghĩa là cái lương phụ hồ nó không phụ thuộc vào cái người phụ hồ các bạn mà phụ thuộc vào phát triển kinh tế này cái người chủ nhà họ sẵn sàng trả tiền cao mà để thằng chủ nhà nó sẵn sàng trả một cái gói thầu tiền cho cái gói thầu đó cao thì nó phải có tiền nhiều đó các bạn thì mỗi người giàu lên thì tất cả nó sẽ giàu lên tất cả nó sẽ giàu lên thì cái thu nhập của những người kia nó cao hơn cái khi mà các bạn ở trong cái tầng lớp thấp của xã hội các bạn không có nhiều cái quyền quyết định các bạn các bạn không có quyền quyết định lương của các bạn các bạn cũng không có quyền quyết định nhiều nhiều cái quyết định đâu đó, đó chứ không phải là các bạn ờ tôi làm phụ hồ là phải trả tôi bao nhiêu tôi mới được không nha các bạn ví dụ như thằng chủ nó kiện cái công việc đó mà cái thằng phụ hồ ví dụ như ở cái vùng đó là 300 một ngày hay là 400 một ngày nhưng mà cái vùng khác họ đâu họ nhào tới họ thất nghiệp họ nhào tới họ sẵn sàng làm 200 thì thằng chủ vẫn trả 200 và đá mấy thằng ba bốn trăm kia đó là cái tình trạng mà trước đây ví dụ như ở trong miền Nam à, lương rất là cao nhưng sau này người miền Bắc hay người xứ khác vào họ chấp nhận một, một cái lúc lương thấp và nó kéo theo tất cả bây giờ nó sẽ thấp theo luôn đó là một cái sự thật cho nên á cái ờ, cái nước ngoài á các bạn nó hạn chế cái người nhập cư vào là ở chỗ đó và cái người mà nhập cư bất hợp pháp ở chỗ đó tại vì nó không muốn những cái người đó cạnh tranh lao động à, cạnh tranh lao động với cái, cái trong cái thị trường trong nước làm rối loạn đi các bạn nó ảnh hưởng tới cái dân địa phương sinh sống đó nha các bạn cho nên là cái người khi mà các bạn mà không có uh, nhiều cái các bạn ở một cái tầng lớp thấp hơn thì các bạn sẽ không có nhiều cái quyền lựa chọn hơn đó, thì cái video này mình chỉ chia sẻ à, về cái nghề phù hồ à, một số cái nghề khác ví dụ như các bạn đi bán bánh mì đi hay là các bạn đi bán vé số đi hay là các bạn là phục vụ đi thì các bạn sẽ không có cách nào các bạn có thể làm giàu được đó là có những cái ngành nghề nó như vậy buộc phải như vậy nhưng mà tại sao người ta làm tại vì người ta buộc phải làm người ta đâu có khả năng đâu có tài cán gì ví dụ như giờ cái anh kỹ sư mà tự nhiên anh nhào vô anh đi chạy gáp thì phải hỏi là cái nghề của anh kỹ sư đó anh học anh có làm được hay không hay là chỉ có cái bằng không đó, tại sao anh phải làm như vậy đó thế là à, mấy cái cái cái, cái, cái, cái người khác họ có tài năng tự nhiên họ đi làm những cái nghề mà không có không ờ, có hiệu quả cho xã hội hoặc là lương không có thấp lương cao ví dụ như anh kỹ sư anh đi làm lương 10 triệu mà ra chỉ ghép 15 thì phải hỏi tại sao anh làm kỹ sư mà anh người ta chỉ trả lương cho anh có 10 triệu là do anh chứ không phải là do <laughs> là do cái nghề của anh nó thì đó thì các bạn phải hiểu được cái điều đó và cho nên là khi mà các bạn trẻ và các bạn học sĩ tử đi thi lớp 12 xong hay là các bạn trẻ khác mà muốn định hướng một cái nghề nghiệp à, để mà làm giàu thì các bạn phải biết được rằng trong xã hội có những cái ngành nghề không thể giàu được khẳng định luôn là như vậy để các bạn à, có một cái chí hướng khác còn như trong trường hợp mà các bạn có một cái chí hướng nhưng mà cái tiềm lực cái năng lực không có gì cả giống như nãy mình nói không có cái gì cả thì các bạn buộc phải làm những cái nghề kia thì các bạn cứ nhìn xem những cái ngành nghề mà những cái người mà làm ở một cái tầng lớp thấp trong xã hội thì hầu như họ không có một cái tài năng gì à, họ cũng không có tiền họ không có thế lực gì và thậm chí cái suy nghĩ họ còn còn tệ nữa suy nghĩ của họ còn tệ luôn họ không có đi ra các bạn cứ tiếp xúc đi các bạn sẽ hiểu à, ít, ít nhất là chúng ta phải có một cái suy nghĩ tốt thì chúng ta mới à, tính được cái chuyện khác còn không thì, thì thua chứ không ờ, chứ còn mặc ờ, cái cái tư tưởng trong đầu ví dụ như nãy mình nói có những anh là buông xuôi anh chỉ cần làm xong 300 đi nhậu 200 cũng ok tại vì anh buông xuôi buông xuôi nghĩa gì anh đã biết được rằng cái cuộc sống này anh chỉ có thể tồn tại chứ anh không thể làm làm lại đại gia được cho nên anh buông xuôi nó là như vậy còn nếu như ảnh chịu khó tích góp và ờ, dài ba năm anh có có dấu vốn nhỏ rồi học thêm cái kinh nghiệm từ khu hồ lên thợ chính rồi lên nhà thầu nhỏ rồi sau đó tích góp tiền tích góp à, có được trong nhiều năm sau đó là đi ra làm nhận thầu và phát triển đi lên đó còn không thì buông xuôi mà khi các bạn nên nhớ khi các bạn nhận thầu phát triển đi lên đó là một cái nghề khác rồi chứ không phải là nghề phù hồ các bạn đó là một cái chuyện khác chứ không phải là cái chuyện phù hồ phù hồ là một bước điểm ban đầu để các bạn đi lên thôi tại khi các bạn đi lên ngoài cái chuyện là phù hồ trộn hồ hay là giác cát giác đá ra các bạn còn phải suy nghĩ tính toán những cái thứ khác chứ không phải là chỉ cái chứ không phải là cái nghề phụ hồ mà giúp các bạn à, coi như là kiếm được nhiều tiền các bạn phải nhớ khi các bạn thay đổi thì nghề nghiệp mặc dù nó cùng liên quan trong cái ngành đó nhưng mà nó đã thay đổi nha các bạn nó đã thay đổi thì mình chỉ chia sẻ như vậy để cho các bạn trẻ hiểu ra à, cái anh cái nghề đó nó là như vậy và cái anh đó anh đã không còn làm cái nghề đó nữa chứ còn nếu anh còn làm cái nghề đó đó cuộc sống ảnh vẫn tàn phai